Rồi ok, hello anh em, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của Cường Phú Lộc Thì hôm nay Cường làm cái video gửi cho anh em về bộ môn bài lá của năm 2020 và 2021 Thì uh, <clears throat> chơi bài xì dách hoặc xì là hoặc xì tố thì anh em cũng là đã biết thì nếu mà chơi 5 năm á thì gọi là chơi vui Còn nếu đã chơi sát hạt thì chúng ta phải dùng qua chế độ bịp đó, Bịp là như thế nào đó Thì uh, nếu như mà mà anh em uh, muốn biết bịp như thế nào thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem vài cây dán bài đó đánh về uh, xì uh, xì xì ba cây hoặc là xì lát anh em nhé đó thì bây giờ mình sẽ chia bài đó mình sẽ chia bài cho anh em xem chia bốn tụ nha anh em đó chia bốn tụ nha một hai ba bốn một hai ba bốn đây đây là bài cào bài cào ba lá thì bây giờ mình sẽ xem bài mình trước nha anh em nha mình sẽ cho anh em xem bài của mình trước hiện tại bài mình là như thế này đó 10 à, mới có một nút à một nút thì chắc cái à, bài này à, thua anh em nha bài một nút thì à, bó tay rồi đó không không không thể mà thắng được đó một nút thì bó tay thua đó anh em thấy chưa đó bài này là <coughs> à, tám à, bảy nút đó bảy nút ăn nha anh em nha rồi mình sẽ chia lại một nút thì thua rồi không không xử lý được đó, chấp nhận những cây đó thì mình thua thôi đúng không rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem bài làm trước đó thì bây giờ nó là mới có 10 12 ờ, nút đúng không anh em đó thì 12 nút thì làm cách nào để à 12 nút mà anh em làm cách nào để mà đổi ra được đúng không đó, nó rất đơn giản thôi nè đó làm cách nào mà 12 à, nút mà anh em có thể chơi ăn người ta được đó, đó như như cái này nè đó bây giờ nè 8 nút này ba tay ba tay mình thua đây đó thì bây giờ ba tay mình thua đúng không nãy là mình bao nhiêu mình là mới có 10 10 10 10 12 nút 13 nút thôi thì bây giờ mình trùng 8 nút anh em thấy chưa 8 nút đó đó là gọi là đổi bài cách cháo bài và làm cách nào mình sẽ đổi được cái ách như thế này hồi nãy là cái năm đúng không đầm 7 năm đúng không anh em thì bây giờ tại sao là mình mắc cái năm mà lấy được cái ách đó là cái năm nó nằm ở đây anh em nhé, đây nó nằm ở trong cái ví đổ bài này này đó nó nằm trong cái ví đổ bài nha anh em nha anh em thấy nha rất nhẹ nhàng đó không đưa vào là bụp đó đây là nằm trong cái ví đổ bài này cái ví đổ bài này cực kỳ đơn giản dễ chơi dễ sử dụng anh em có thể bỏ bóp bỏ tiền vào bất cứ đó anh em nha đơn giản nha ví này rất đơn giản đó anh em bỏ ví bỏ tiền vào nó đơn đơn giản luôn anh em đó cực kỳ hot đó. đồ điện tử mà anh em đó anh em thấy chưa rất dễ dàng cho anh em chơi đó anh em thấy không đổi rất nhẹ nhàng đó đổ ra nè thấy không rất nhẹ nhàng đó anh em thấy chưa đó, anh em không không không thích chơi nữa anh em chỉ cần bấm nó ra là ra thôi đó thì uh, mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 11 để được tư vấn và hỗ trợ cho anh em hoặc anh em lên cơ sở của mình mình sẽ chỉ anh em cách chơi và cách test qua cái ví này như thế nào ví này rất là, là, là đẹp nè mẫu mã hot luôn anh em nha ví này ví nam ví nữ cũng đang được nha rất đơn giản cầm rất là tiện tay đó sử dụng thoải mái sạc và sạc pin bao cho anh em chơi trên 5 tiếng đồng hồ nha anh em nha sạc đầy trong vòng một tiếng rưỡi bao anh em chơi 5 tiếng đó thì uh, bên cường cung cấp cho anh em đầy đủ tất cả các loại đồ chơi bịp chứ không phải riêng về ví đổi bài nếu anh em xem anh em nhớ bấm vào đăng ký kênh và anh em vào cái kênh của mình á, sẽ có rất rất nhiều video nói về bầu cua này tài xỉu này bài lá này chứ không riêng vì ờ, cái ví đổi bài đâu thôi nha anh em chẳng qua ví đổi bài này là ờ, mới hàng mới về đó anh em đó rất đẹp anh em nha mẫu mã hộp mát đàng hoàng nha đây này đó anh em nhìn nha mới về thì mình sẽ làm video gửi cho anh em thôi đó đây là ví đổi bài đó mới nhất 2020 rất đẹp đó anh em chỉ cần đưa một lá bài vào trước khi vào sòng anh em đưa một lá bài học vào vào sòng anh em đưa vào cũng được đó và anh em chỉ cần đưa rào cháo thôi đút nhẹ vào nó sẽ ra anh em nha đó, đút nhẹ vào nó sẽ ra thôi đó rất đơn giản rất tiện lợi đó đút là ra đút là ra đút là ra thôi đó bấm là ra đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một ý kiến kênh và hoặc là để lại một cái bình luận ở bên dưới đó mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 0898 54311 hoặc kết bạn zalo đó mình sẽ là người trực tiếp nghe máy hỗ trợ anh em rồi cường chúc với anh em cái năm 2020 này thành công hơn và có nhiều sự may mắn xin chào anh em nha